biết tụi mình trễ rồi ừ, đợi một chút chống nắng như vậy mà đủ à vì nắng vẫn xuyên qua giải sữa chống nắng hàng ngày Hazelin với chiết xuất hoa hướng dương và SPF 25 bảo vệ da không sạm đen dưới nắng ê qua đây ngồi nè không được đi mà không được Hazelin da không sạm đen dưới nắng